Thứ nhất, công thức đầu tiên mà ta biết đó là công thức của định luật ôm. Định luật ôm thì có biểu thức viết dạng rất đơn giản là Y bằng U chia cho R. À, và chúng ta cũng lưu ý nữa là chúng ta được học về các loại đoạn mạch. Đoạn mạch thứ nhất là đoạn mạch nối tiếp thì các con có công thức là điện trở chạy qua các phần tử trong mạch nối tiếp thì có giá trị bằng nhau, tức là Y bằng Y1, bằng Y2, vân vân và bằng Y thứ N. À, tương tự như vậy, thì các con có cái công thức thứ hai là công thức liên quan đến hiệu điện thế đặt vào từng phần tử. Đó là U thì bằng tổng U1 cộng U2 cộng vân vân cho đến U thứ N. Và chúng ta cũng cùng nhau xây dựng được cái công thức tính điện trở của mạch mắc nối tiếp. Đó là R thì bằng tổng điện trở của từng phần tử trong mạch mắc nối tiếp. Đó là R tương đương của mạch nối tiếp thì bằng R1 cộng R2 vân vân cho đến R thứ N. Còn với mạch song song thì chúng ta cũng đã biết đó là công thức đối với cường độ dòng điện thì nó bằng là tổng cường độ dòng điện chạy trên các mạch rẽ. Đây là Y, đây là cường độ dòng điện chạy trên mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy trên từng mạch nhánh, mạch rẽ. À, còn hiệu điện thế thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song thì bằng hiệu điện thế đặt vào từng phần tử và chúng ta cũng đã tìm ra được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch song song. 1 trên R thì bằng 1 trên R1 cộng 1 trên R2 cộng vân vân cho đến 1 trên R.